trên Ca Cộng. Chúc mừng năm mới, chúc quý khán giả của truyền hình Ca Cộng đong đầy hạnh phúc, gói chọn lộc tài, giữ mãi an khang và thắt chặt phú quý. Chúc mừng năm mới.